lô đất này hiện tại có tổng diện tích là 1221 1 mét vuông vị trí cực kỳ đẹp một mặt nằm trên trục đường huyện Đồng Tiến Tân Hòa Tân Lợi xuyên dọc khu công nghiệp BKMX Đồng Phú một mặt nằm trên trục đường liên xã thông qua cấp mắt huyện Đồng Phú các tiện ích xung quanh bao gồm trường học cơ quan hành chính xã và hiện tại lô đất đã được chủ đất sang lắp mặt bằng bằng phẳng giá vô cùng yêu thương chỉ có 3 tỷ 200 triệu có thể đầu tư xin lời nhanh nhà đầu tư thiện chí có thể thương lượng giá trực tiếp mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894 gặp toàn Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh cho mình ạ. À.